Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Vegan Good cùng bờ bếp nha Hôm nay Vegan Good sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn đã từng có thời gian làm mưa làm gió trên đường phố đó là món ăn vặt rất nổi tiếng của Thái Lan đó là món trứng gà nướng à, rất thơm, rất ngon, rất miệng, rất béo béo cả nhà nha chấm cùng với tiêu và chút rau răm thì quá tuyệt vời luôn rồi với nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau là trứng gà mình sẽ có 6 quả các bạn nha nó muốn nhiều hơn thì cứ lấy nhiều hơn cũng được nha còn về gia vị mình sẽ có là một gram tiêu cùng một gram hạt nêm và hai gram mật ong các bạn nha ngoài ra mà chúng ta sẽ có sử dụng là 1 phần 2 đến 1 phần 3 gram bột à, rau câu các bạn nha là tương đương khoảng tầm 5 tới 7 à, gram các bạn đó rồi đầu tiên mình sẽ bắt đầu mình à, đập trứng các bạn đó, mình khoét một lỗ trứng và mình sẽ cho cái trứng vào cái tô các bạn nha đó, các bạn nhẹ nhàng dùng cái à, cái mũi dao hoặc là cái à, cái đầu của cái kéo á, mình gõ nhẹ thôi tạo độ nước đó vừa vừa thôi mình sẽ dùng cái uh, à, xiên que các bạn mình sẽ khuấy đều và sẽ mình sẽ đổ cái vô một cái tô các bạn nha đó đây là mình sẽ dùng ờ, cái đầu muỗng kéo để mình đâm các bạn nha đó muỗng kéo sẽ dễ làm hơn là cái muỗng ờ, cái đầu của cái ờ, dao mình nha tại vì nó có lực các bạn đó, mình sẽ khoan dễ hơn nha đó, cái lỗ vừa vừa thôi các bạn nha đừng to quá nó thâm mỹ các bạn đó. tại vì lát này mình sẽ dùng cái cái một cái, gọi là, một cái, a, à, ly á, ly mà nó có cái đầu à, nhỏ nhỏ các bạn để mình đổ như ngược cái hỗn hợp lại lại á bạn nha. Đó, thì ở đây mình sẽ hông dùng cái xi lanh, đó là cái là cái lỗ này mình sẽ hơi to hơn tí xíu, ở ngoài nó có xi lanh á thì sẽ dùng cái lỗ nhỏ hơn các bạn nha. OK, tiếp theo thì những cái vỏ mình đã đổ hết rồi mình sẽ rửa các bạn nha, rửa cho sạch sẽ các bạn. Đó, vừa rửa bên trong rửa bên ngoài các bạn nha tại vì nó sẽ còn những cái lợn cận bên trong các bạn đó đổ ra hết nha ok bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp gia vị vào với nha mình sẽ cho tiêu vào và mình sẽ cho hạt nêm vào rồi mình sẽ cho cái uh, ong vào các bạn nha đó, mình không dùng uh, muối được mình sẽ dùng uh, nêm với mật ong sẽ thơm và ngon hơn các bạn nha rồi bây giờ mình sẽ cho thêm bột rau câu ăn nữa là mình sẽ trộn đều các bạn nha khuấy đều nha ok bây giờ mình sẽ cho bộ đó câu aga vào ông nha bộ câu aga sẽ có tác dụng là làm không hợp với nó sợ lại các bạn rồi khi mình à, hấp lên đó nó sẽ hạn chế cái tình trạng mà nó sẽ nổ uh, nóng quá nó nổ bóng các bạn à, nó sụi bọt á à, nó sẽ làm cái uh, hộp trứng mình á ăn sẽ mịn thơm và ngon các bạn nha à, rất là hay luôn các bạn ok tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình uh, cho phần liệu array để mình lọc lại các bạn nha đó, vừa lọc những cái lợn cợn hình như lúc mình uh, làm á giờ trứng nó còn sót trong không mọc trứng á, nó sẽ còn nó sẽ có rất là nguy hiểm các bạn nha nên mình sẽ lọc bỏ những cái lợn cợn như cái giò trứng nè những cái gia vị chưa tan nè đó bây giờ nó hạn chế tình trạng mà nó nổi bọt khí nữa kiểu bánh lăng các bạn đó nó xem cái uh, bị uh, là nó chín quá các bạn ha nó sẽ giảm tình trạng mà bị rổ rổ nó sẽ mịn hơn các bạn nha đó. giờ mình sẽ cho vào một cái ly cốc nhựa có cái đầu á để mình đổ ngược lại trong cái trứng các bạn nha Ok, tiếp theo mình sẽ đổ hỗn hợp trứng đã tẩm gia vị vào cái vỏ à, trứng nha Thì các bạn lưu ý nha, mình sẽ đổ tầm phân nửa quả trứng hoặc tới 2 phần ba quả trứng nha để cái tình trạng khi mà nấu nó sẽ phồng lên mà nó sẽ phình lên nữa nó trào ở ngoài lớp ủ nha nên mình sẽ đổ 1 phần 2 tới 2 phần 3 quả trứng thôi các bạn nha lưu ý nha Đó. Ok, hỗn hợp mình đã đổ xong rồi bây giờ mình sẽ cho vào một cái uh, ly nhỏ hoặc là một cái chén nhỏ tách nhỏ kiểu như ăn hộp bình lộn các bạn đó, mình sẽ cho vào để nó giữ cái trứng đứng thẳng đứng á thì khi mình hấp nó sẽ không bị uh, ngã bị nghiêng các bạn nha nó sẽ uh, chín đều trên dưới lên trên luôn đó. rồi về sửng hấp á, thì giống kiểu mình hấp bánh lăng các bạn để hạn chế tình trạng mà rổ hay là lửa lớn quá đó lửa hổ quá thì các bạn lóc lóc cái khăn uh, trên cái sửng hấp nha mình sẽ cho cái uh, vỏ trứng vào à, đã đặt trên cái ly rồi đó à, thì cái à, khăn sẽ giúp cái lửa lên không có hỗn mà lên từ từ thì sẽ và chín từ với mình nha và các bạn lưu ý nha mình để lửa nhỏ nha không để lửa lớn nha đó thì thời gian à, hấp các bạn sẽ dao động từ 20 đến 30 phút các mình nha tùy số lượng các bạn hấp rồi tùy cái lửa các bạn lớn hay nhỏ nha đó theo mình nghĩ các bạn nên để đứa nhỏ thì gian lâu nhưng mà sẽ an, an tâm hơn nó không bị phình trứng đó. đó. Rồi bây giờ mình sẽ đầu mình hấp các bạn nha để đứa nhỏ thôi Ok và sau gần nửa tiếng thì trứng đã đã gọi là chín rồi đó, không phải là chín uh, hết nhưng mà nó đã chín mà nó là nó, nó sắc lại đặt lại đó thì bây giờ mình sẽ lấy ra để nguội và sẽ mình chuẩn bị mình uh, nướng các bạn nha đó mình sẽ không được chính hết mà chính khoảng tầm 78 phần trăm á nó đặt lại đó. đó bây giờ mình sẽ đem mình nướng à, các bạn lưu ý nha lửa lên nướng vậy nha không có lửa lớn quá sẽ có mì hỗn luôn á mà hãy dùng lửa nướng từ thôi mình nha đó. ok bây giờ mình sẽ mở lửa lên đó, ấm ấm các nha mình sẽ cho lên mình nướng thì thời gian nướng trứng cũng tùy theo là nhiệt độ lửa nha nếu mình dùng lửa nhỏ nhỏ thì mình tốn hơn khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng mình nha để cho nó chín nè các bạn nó không có bị à, nóng quá sẽ chào à, cái phần à, trứng ra ngoài các bạn nha Đó. rồi sau gần hơn một tiếng trôi qua Đó, một tiếng rưỡi vậy. à, thì trứng chúng ta đã chín rồi các bạn ơi rất là thơm và ngon các bạn nha ăn cùng với muối tiêu chanh và đậu đông rất là tuyệt vời luôn cả nhà nha rồi ờ, mình sẽ bóc vỏ cho cả nhà xem mình phần chứng bên trong như thế nào nha bây giờ mình sẽ lột trứng ra và thưởng thức nào đó các bạn thấy không từng miếng trứng bóc ra thì quá tuyệt vời cả nhà ơi à, quá ngon cả nhà nha tuyệt vời luôn cả nhà xem nào Ôi, một miếng trứng quá ngon cả nhà ơi Ôi, cái màu vàng vàng rất là béo béo, thơm thơm, mịn mịn Ăn cùng chấm muối tiêu và chút rau răm thì quá tuyệt vời luôn cả nhà nha Chẹp chẹp Nhìn nó bụng quá cả nhà ơi, ngon quá nè Mời cả nhà một chén nha, một ly nha, một muỗng nha Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn trứng gà nướng kiểu Thái Lan này nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye nhớ đừng quên đăng ký like và share các bạn cả nhà rồi, yêu cả nhà rất nhiều